Ui, rồi bán 5 triệu thì Đập tiền ra 8 triệu Làm còn nhiều Đi 2 triệu Đi 2 triệu, đi 2 triệu cơ Đi 2 triệu Bố không? bấm 2 triệu còn 2 triệu anh em đánh Máu anh nhỉ? Tôi bỏ đi có điểm luôn rồi đấy hai triệu còn hai triệu đúng không vâng còn cho hai năm triệu này bỏ năm triệu em bấm vô em niêm mà cài thấp kia đi mẹ bảo đi bỏ này đi thấp kia Kinh sợ rồi Đến 5 triệu rồi Kinh 5 triệu ngay nắm tiền, đánh sợ Mày bị bấm không điên Chẳng lẽ nó bấm lương hay nào làm gì có nương ngày nào mà toàn trả lương đi tháng như làm bằng ba mươi năm mươi triệu tháng thì anh chơi nổi còn đấy khăn nước cùng vàng hết chưa sáp là mấy triệu anh em năm triệu dạ. năm triệu cơ gà dạ đó hai triệu đi hai triệu ừ. Đúng không? điêu nhiêu rồi anh? Đi hai triệu Theo rồi Bỏ Chân xì có 6 điểm Em sáu điểm Đấy được Đi số thật Đi sáu thật Mình thật thà thật quen rồi anh Kiểm tra tính cách đấy Dạ mà đấy Ai đi ăn đó Ngày không được thông thì không được ăn tiếng vừa rồi mình có 8 triệu ngon cũng được tầm ba chục hai năm triệu đi hai triệu hai triệu còn hai triệu chạy rồi anh bỏ rồi cho em bói hai triệu còn hai triệu hai triệu còn năm triệu đấy sao cái gì hai triệu còn năm triệu gì à dọa mình à dọa, dọa thế nào 5 triệu còn năm triệu đấy rồi đi em 5 triệu 5 triệu Đấy nó đi rồi em Đấy cho em thế nào ừ. Ừ. Là ừ, Bấm cái chơi làm gì Mẹ chạy với em Năm dạ, Hai vòng rồi làm cho công ty Braza Minh Đông Đâu Ngày tiêu ơi cứ quên đi để cắt bài phát nào kêu đen cái nào từ nãy giờ chịu xia thế nào không thì cứ cắt không ai nói sao cả bó đâu bó đúng ừ. một hai ba bốn vẫn vào lại năm triệu gỡ tí hồi rồi làm gì là đi mà gỡ thì không gỡ ai được đâu mà đây có ông tất nó định vào tí để gỡ anh em đẩy hộ tiền hết là cuối ngủ sàn quá biển lòng nó khó em xin nhá nhưng ngoài tí em tí năm triệu năm triệu anh em à. cho nó đẹp thẳng luôn chia lúc nào anh tay anh nháo hay là ở dưới này thích chia đâu mà chia cái địt mệt à bố mày chưa đánh rồi mày chưa kinh đừng vất bài rồi vậy thế bỏ luôn rồi cái kia sao đi đâu đi đi hai triệu này 2 triệu đã à, thế không yếu yếu là tiền 2 triệu còn 3 triệu hai triệu 3 triệu bỏ 2 triệu còn 3 triệu tôi phải vào tập 5 rồi bạn của anh chơi rồi theo 5 triệu 3 3 giờ anh cứ dậy đi mất máy 4 chết rồi 5 còn 5 triệu nữa Ôi bạn ạ, à, không tiền bạn đâu Từ từ, đánh cái gì mà Em vào tầm 8 triệu Không quay lại ra cái gì, nhà này chắc to lắm cô Bỏ Anh vào đi Rồi bỏ Anh đánh chế lộ Anh vào, đi Để vào á, đánh chế lộ dở Bạn năm còn 5 triệu à? anh nghe kìa anh à Đúng không? Chó mà Đâu vào, vào 5 triệu đúng không? còn gửi cho bạn 20 triệu Úi giờ dạ, bạn thì còn thì... có lực thì bạn đủ 20 triệu không như anh còn 20 triệu cơ 20 triệu vừa chạy ừ. bạn muốn vào không vào, vào, gì? vào kính ấy nhỉ có gì nữa còn các bạn 10 triệu nữa bấm lại bấm rồi à hết tiền rồi đánh cho hết tiền ui giời ui bá ăn cay cả bằng nhiệt biết mà mỗi nhà năm triệu mỗi nhà ra 5 triệu mình chia bỏ nó mày ra màn thật này thế là ra 10 triệu ấy mỗi nhà ra 5 triệu ra 5 triệu và cứ bao nhiêu anh em lấy 5 triệu đây nữa À, 10 Đấy. đúng rồi đúng rồi ra cả hai nhà ra cả hai nhưng mà nó vẫn mất cho tôi triệu bạn này đấy đâu rồi bà không ra không ra đây cho hết luôn ơ này sao lại cho nó hết được em ra nó 5 triệu rồi mà cho anh đủ 5 triệu không áo à Đúng, đến đủ thế nào đùa cứ tưởng ông trêu cái năm triệu nó trả của anh quan đi năm triệu thật mà mấy cái đồng bạc mà cứ nhẵng lên lên dạ có tí rượu vào nhiễu thế nhỉ năm triệu này ít thôi ông uống một uống năm triệu của anh cho mấy giả ra nhà kia đi rồi lúc bạc ờ. đánh trừ khi là người ta gửi cứ nhặng cái người lên hết còn bao nhiêu em hết thì đánh nữa không bốc đi bốc đi bốc đi đây em ơi ra chưa dạ đi rượu cúng vào đấy làm trong làm gì được rượu cúng người thớp người thớp không người thớp đúng không ông kia nhìn kia ăn quả mình hơi đậm đấy các bạn ơi kia giả gặp những cái ván bài thế nó ngon không những kia giả thôi nhé thế cho anh em quẩy nữa nào bỏ luôn rồi bỏ luôn bỏ ba triệu ba triệu bỏ đi ba còn năm anh nhỉ bỏ bấm đấy hai ba bốn năm bảy điểm Yeah, quên nó đâu? Hai cây, hai cây, tiền ngửa ra có hai cái đúng mà bán đấy không lấy tiền đâu hối âm lại được ngay sợ cái gì rồi đỏ ấy đỏ ấy giá cái này Thôi kìa Gì đây? đi 2 triệu anh à, đi 2 triệu bố không 2 triệu còn 2 triệu lỗi tiếng người là tí vào à đón em 9 điểm mua anh ăn 9 ăn rồi thôi thôi nghỉ thôi nghỉ cái gì bây giờ có bạn nghỉ đánh bốn bị ăn à, cân